thì hôm nay công ty Factor Việt Nam sẽ có một cái video review à, giới thiệu về một dòng sản phẩm à, tuy không phải là mới ra mắt nhưng mà dòng à, model của dòng sản phẩm này hiện tại đang được rất nhiều khách hàng trên thị trường ưa chuộng và tin dùng và dòng sản phẩm này đang là dòng sản phẩm à, cháy hàng à, và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ quý anh chị em khách hàng trên khắp 83 tỉnh thành Việt Nam và đó chính là dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam và dòng sản phẩm này à, với à, công suất à, tầm trung và cũng như là đường kính nội các trung bình giúp anh em giải quyết được à, hầu như những cái công việc hiện tại trong à, nghề nhôm kính của mình à, và anh em có thể thấy thì à, với thiết kế của dòng Factor 77 với toàn bộ thân bệ máy à, giống hệt dòng à, sản phẩm Factor 88 là dòng sản phẩm cao cấp của công ty Factor Việt Nam nên dòng sản phẩm này thường được à, gọi với phiên bản là F88 mini à, và để anh em có thể là biết thêm chi tiết về dòng sản phẩm này chúng ta sẽ tiến lại gần hơn để quan sát về những cái thiết kế cơ khí của máy cắt hai đầu Factor 77. Và trước khi đi vào uh, chi tiết giới thiệu về dòng sản phẩm Factor 77 thì mời anh em có thể là nhìn uh, qua về uh, sản phẩm máy cắt hai đầu F77 của công ty Factor Việt Nam. Và toàn bộ thân máy thì được sơn hoàn toàn tĩnh điện 3 lớp thân gầm và bề máy ờ, với màu xanh ngọc lục bảo màu độc quyền của công ty Factor Việt Nam à, và đây là những cái lớp sơn tĩnh điện nó giúp cho anh em là trong lúc chúng ta sử dụng sản phẩm về lâu về dài không bị uh, hoen rỉ hay là bong tróc à, làm ảnh hưởng về cái à, hình thức ở bên ngoài của máy và cái lợi rất lâu tĩnh điện này sẽ giúp cho anh em sử dụng điện an toàn hơn à, ví như khi chúng ta sử dụng mà ví dụ gặp những cái tình trạng không mong muốn như là bị trụy điện ra bên ngoài thì lớp sơn này sẽ giúp bảo vệ cho anh em à, tránh những cái tình trạng là bị chập hay là bị giật điện do đụng vào máy và toàn bộ thân máy thì nó có tổng chiều dài đó là rơi vào tầm khoảng đó là 46 kể cả từ tủ điện cho đến là phần đuôi máy anh em có thể là khi đến ờ, công ty Factor Việt Nam thì anh em có thể đo về những cái thông thông số chính xác và đây là thông số kỹ thuật của máy tại nhà máy thì công ty Factor Việt Nam cung cấp cho anh em à, và anh em có thể thấy thì ờ, đối với dòng sản phẩm này này với thiết kế rất là gọn à, chiều dài chiều ngang hay là chiều cao cũng tương đối phù hợp cho những cái anh anh em nào có diện tích nhà xưởng của mình còn hạn chế thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn dòng sản phẩm này à, và đặc biệt hơn nữa là phân khúc đầu tư của nó nó rơi vào tầm phân khúc tầm trung phân khúc giá rẻ thì chúng ta lại dễ dàng đầu tư về sử để sử dụng à, và anh em thấy thì máy sẽ được uh, sử dụng hai đầu máy uh, với mỗi uh, góc cắt 45 và 90 riêng biệt cho từng đầu với đầu máy trái là đầu máy cố định và đầu máy phải là đầu máy có thể di chuyển để anh em lấy kích thước và anh em có thể thấy thì đối với dòng sản phẩm đời mới bây giờ khi chúng ta di chuyển và lấy kích thước xong chúng ta chỉ việc là khóa đầu máy lại bằng số hãm hơi ở trên ờ, vị trí này. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi chi tiết vào video để xem là máy sẽ vận hành như thế nào cũng như là thiết kế cơ khí và cách là di chuyển đầu máy, khóa đầu máy ra làm sao. À, và đây mời quý anh chị em khách hàng chúng ta cùng xem qua về à, dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 77 ở ờ, hai đầu máy. Và anh em thấy thì ờ, về thiết kế hai đầu máy giống dòng Factor 88 anh em để chia sẻ và nếu như anh em nào đã ờ, sử dụng máy của Factor hoặc là xem qua những dòng sản phẩm Factor 88 thì anh em có thể là thấy được cái sự ờ, khác biệt về thiết kế cơ khí cũng như là độ chắc chắn của dòng sản phẩm này à, và anh em thấy thì đối với dòng Factor 77 được thiết kế mặt bích đỡ nhôm rất là to để anh em có thể là đỡ được toàn bộ thanh nhôm đây à, anh em anh em có thể là quan sát đấy khi chúng ta kê nhôm vào thì ờ, mặt bích to sẽ đỡ được hết thanh nhôm và khi tông thì sẽ không bị kê nhôm và cả hai đầu máy đều được ờ, thiết kế là máng trượt DC để khi anh em cắt những DC mỏng và nhỏ như thế này sẽ tự động trượt xuống và đi ra bên ngoài không có xảy ra tình trạng là bị hút DC à, ờ, vì khi bị hút hậu pháp DC sẽ ảnh hưởng đến lưỡi cắt cũng như là thành phẩm của anh em và đặc biệt là nó rất là nguy hiểm và anh em thấy thì ờ, trên máy được tích hợp đây là ba bích tông kẹp phôi nhôm với hai một bích tông kẹp trước và hai bích tông kẹp ở đằng sau thì khi chúng ta tiến hành kẹp nhôm thì nó sẽ giữ thanh nhôm rất là chắc chắn cho anh em. Và đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai sẽ được thiết kế tương tự như nhau. À, với mặt uh, trước và mặt sau đều được đỡ hoàn toàn đó là bằng bệ thép nguyên tấm và mặt thép này là mặt thép rất là dày à, và đây là thép trắng không rỉ anh em ạ à. không phải là những cái mảnh thép chất phá à, và cả những cái hệ thống uh, mặt bích như thế này cũng là hoàn toàn đó là thép nguyên tấm không phải là thép chất phá vì thép chất phá thì cái độ chính xác cơ khí của nó sẽ bị hạn chế thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến việc là khi chúng ta kê nhôm và chúng ta cắt và trên ờ, hai đầu máy của sản phẩm này đều được thiết kế đây là vòi phun dầu làm mát và với vòi phun dầu làm mát này anh em có thể là điều chỉnh được cái lượng dầu ra vào nhiều hay ít làm mát cho lưỡi cắt của anh em khi chúng ta đưa về xưởng sử dụng và làm đẹp cho thành phẩm và phía trên đây là nắp chụp bảo vệ thì đối với mỗi dòng sản phẩm ờ, các máy cắt nhôm hai đầu thì đều có nắp chụp để bảo vệ cho anh em trong lúc chúng ta gia công sản xuất thì khi ờ, chúng ta cắt thì mạch nhôm nó sẽ tu, sẽ bay ra rất là nhiều và với nắp chụp này sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn cho anh em trong lúc chúng ta sử dụng và em vừa mới di chuyển hai ờ, và đây là hệ thống bàn điều khiển bàn điều khiển thì anh em cũng có thể là di chuyển dọc theo thân máy như thế này để khi chúng ta làm nhôm dài hay nhôm ngắn thì chúng ta sẽ di chuyển rất là tiện lợi và đầu máy số 2 khi em vừa di chuyển ở vị trí này hay là những cái vị trí khác mà em mong muốn thì em sẽ khóa lại bằng chốt hãm hơi như thế này. Và khi khóa lại bằng chốt hãm hơi thì chúng ta không di chuyển được nữa thì khóa rất là chắc chắn à, và cái độ chính xác của nó sẽ cao hơn so với việc chúng ta khóa bằng tay. Và trên máy thì sẽ được tích hợp đây là kính lúp và đèn led để anh em có thể là sử dụng về đêm hoặc là khi mà chúng ta làm việc có trời có mưa hoặc là có tối và vừa rồi anh em thấy là đầu máy số 2 của chúng ta di chuyển đây ạ và đầu máy số 2 di chuyển trên trục dây phi 32 đúc đặt và đặt liền trên thân máy không có kê à, và đây là những cái dòng sản phẩm cải tiến nên là trục dây sẽ rút đặt hoàn toàn và đặt liền trên thân máy luôn việc kê thì nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng đó là cong võng đường dây và bây giờ thì em quay gần hơn về ờ, thiết kế của đầu máy thứ nhất để anh em có thể là quan sát được cái độ chính xác cơ khí cũng như là bán trục DC như em đã chia sẻ. Thì ờ, về cái tấm thép này anh em có thể thấy thực tế là tấm thép rất là to, rất là dày. À, và đây mặt bích cũng rất là sáng và máng trục DC thì được tích hợp để anh em có thể là dễ dàng sử dụng. Và anh em chúng ta cùng nhau xem về thiết kế phía sau đầu máy của dòng máy cắt hai đầu F77 và anh em thấy thì toàn bộ hệ thống bích tông từ bích tông uh, đẩy lưỡi ra vào cũng như là bích tông đẩy nắp chụp sẽ được thiết kế là bích tông đúc đặc hoàn toàn bao gồm một bích tông dầu và một một bích tông khí để hỗ trợ đẩy lưỡi à, và ở phía sau đầu máy anh em chia sẻ ban nãy đó với anh em đây là được uh, thiết kế bằng hệ thống mặt bích thép rất là to và dày ở phía sau để đỡ đầu máy cho anh em sử dụng à, và bích, việc chuyển góc đối với dòng sản phẩm này sử dụng hoàn toàn bằng bích tông trụ bê tông nằm ngang hỗ trợ cho việc đẩy và chuyển góc không giống như những dòng sản phẩm thông thường nên em thấy là bạn sử dụng hệ thống bánh răng để chuyển góc thì như thế nó sẽ không đảm bảo được cho anh em về tính ổn định lâu dài và những cái tình trạng là mạc nhôm tự vướng vào bánh răng và dễ dẫn đến tình trạng là vỡ bánh răng ạ. Và phía dưới thì anh em có thể nhìn thấy đây là một can đựng dầu làm mát. Thì can đựng dầu làm mát này được thiết kế với màu trắng trong anh em ạ. Đây anh em có thể tiến lại gần hơn để xem chi tiết. Đây là can đựng dầu làm mát với màu trắng trong để anh em có thể là kiểm tra được cái lượng dầu mình đang dùng còn nhiều hay ít để có thể là châm thêm vào để chúng ta sử dụng làm mát cho lưỡi chắc và can đựng dầu này nó sẽ trải qua hai lần lọc đây một lần lọc dầu khi anh em đưa vào đây chúng ta sẽ lọc qua đây và cái nắp này khi anh em tắm thì nó cũng rất là chắc chắn luôn à, và cái thứ hai là khi đưa dầu lên thì sẽ thông qua một cái chóp hình nón ở phía dưới thì nó cũng sẽ lọc thêm một lần nữa trước khi đưa lên cho máy sử dụng đây hôm nay này chúng ta sẽ cắm vào đây và đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai đều có hệ thống lọc dầu cho anh em Và mời anh em cùng tham quan hệ thống tủ điện của dòng sản phẩm này. Và tủ điện của dòng sản phẩm này vẫn được thiết kế hàm hai ngăn riêng biệt. với ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện từ. và như anh em thấy trực tiếp ở trên ờ, màn hình em đang quay cho anh em xem thì tủ điện của dòng sản phẩm này được thiết kế với đầy đủ các linh kiện điện bao gồm một cục chống đảo pha. Đây thực tế anh em thấy đây là một cục chống đảo pha cho anh em nào đang dùng điện báo pha à, và anh em thấy thì ờ, cục chống đảo pha thì nó đang có đèn màu xanh tức là nó đang vào điện và đang đúng pha thì đèn của nó sẽ màu xanh ạ à. à, và đây ờ, một ờ, cục áp tổng cho một đầu máy và một cục khởi tức là hai đầu máy sẽ có hai áp tổng và hai cục khởi riêng biệt à, và những cái rơ le và đây là cầu chì để đảm bảo an toàn cho anh em sử dụng và dây điện ở đây ạ à, anh em thấy là dây điện thì nó được đánh số thứ tự rõ ràng chi tiết hết cho anh em để trong lúc chúng ta dùng ý, thì ví dụ nó có xảy ra tình trạng là bị hỏng thì chúng ta có thể là dễ dàng thay thế và điều đặc biệt trong cái hệ thống tủ điện này mình sẽ quay chi tiết cho anh em thấy thì trong tủ điện này được lắp thêm một bộ chuyển đổi nguồn 24V đây ạ à, đây là bộ chuyển dẫn nguồn 24V anh em có thể là quan sát thì bộ chuyển dẫn nguồn này nó sẽ giúp cho chuyển hệ thống nguồn điện từ 220 hoặc là 380V về hiệu điện thế 24V an toàn hơn cho lúc chúng ta sử dụng nếu xảy ra tình trạng à, bị chập hay là bị rò rỉ điện thì nó cũng an toàn cho anh em và nó sẽ chuyển hệ thống à, van điện tử này cũng về hệ thống điện 24V luôn và đây chúng ta cùng à, xem về hệ thống van điện tử hệ thống van uh, điện từ của máy thì được uh, bố trí rất là gọn gàng uh, với những cái dây hơi được sắp xếp trên nắp và những cái cục hút van điện từ thì sẽ hỗ trợ cho việc sử dụng những cái bích tông hơi này, những cái bích tông đẩy thấp chụp này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái công đoạn quen thuộc à, đối với à, dòng sản phẩm này. Đó chính là công đoạn à, vận hành máy và các thử nhôm để anh em có thể lên xem được cái mặt cắt cũng như là cái quy trình của à, hoạt động của dòng sản phẩm này. À, và trước khi cắt thì em sẽ thử ờ, chuyển góc cũng như là khởi động motor cho anh em xem. Thì ờ, đối với dòng sản phẩm này nó sẽ cắt hai góc, đó là góc 45 và góc 90 độ. Và công suất của motor đó là công suất 2 kg 2 trên ờ, một đầu máy. Có hai đầu máy là 4,4 kW và chúng ta có thể là sử dụng riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải với các góc cắt khác nhau. Đây bây giờ đầu máy trái đang ở góc 90 độ và em sẽ chuyển về góc 45 độ ở thông qua hệ thống đó là công tắc nút ở trên bàn điều khiển này thì máy sẽ tự động chuyển nút. và đầu máy thứ hai cũng vậy, em sẽ bật về nút 90 độ thì máy nó sẽ tự động chuyển. Và anh em thấy thì với việc sử dụng bích tông thì máy chuyển góc thì máy chuyển góc rất là nhẹ nhàng và êm ái, à, không có bị à, giật hay là bị rung lắc. Thì cái này à, về tốc độ chuyển góc nhanh hay chậm thì anh em hoàn toàn có thể là điều khiển được. Và với uh, thiết kế của dòng sản phẩm này, chúng ta có thể là ờ, sử dụng riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải thì cái thao tác này sẽ thực hiện trên hệ thống màn điều khiển này. À, và bây giờ thì uh, em sẽ tiến hành đó là khởi động motor cho anh em được uh, nghe tới cái uh, tiếng motor kêu nó có êm hay không. Và em uh, sẽ tiến hành uh, chọn trên uh, đầu máy trái uh, với góc cắt 45 độ. Đây em đã chuyển nút về đầu máy trái và bây giờ em sẽ tiến hành đó là khởi động motor anh em nghe thấy là tiếng motor kêu rất là em rất là đầm à, và toàn bộ thân máy ở à, tại xưởng em là máy là chưa có được cân bằng à, nhưng máy chạy rất là em không có bị rung hay lắc và bây giờ thì em sẽ tiến hành để là cắt thử nhôm để anh em có thể là xem được trực tiếp mặt cắt và anh em có thể thấy là thực tế sản phẩm em vừa cắt ra em vừa cắt trên à, đầu máy thứ nhất với góc cắt 45 độ à, và đây là cái đề c em vừa cắt anh em thấy thì cái đề c này tương đối mỏng anh em ạ và nó sẽ trượt trên cái máng trượt và đi ra ngoài à, không có bị à, cuốn hay là bị hút đề c và bây giờ em sẽ cho anh em là quan sát được cái thành phẩm và thành phẩm này thì chưa có được phun dầu làm mát và đây là thành phẩm của sản phẩm à, máy cắt hai đầu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam à, và dòng sản phẩm này à, mặt cắt rất là mịn rất là sắc và không có bị xảy ra tình trạng ba vía à, như em nói thì chưa có dầu làm mát thì khi có dầu vào thì cái độ mịn và cái độ đẹp của thành phẩm nó sẽ được đảm bảo hơn nữa anh em ạ đây là thành phẩm em vừa cắt ra anh em có thể thấy được à, quá trình cắt thực tế rất là đơn giản ạ à. và anh em chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về dòng sản phẩm máy cắt hai đầu Factor 77 của công ty Factor Việt Nam Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc về dòng sản phẩm này, anh em có thể là vui lòng liên lạc trực tiếp cho em like qua số điện thoại phía bên trên màn hình 0787291188 và anh em có thể là để lại bình luận ở phía dưới video có thể là đóng góp thêm ý kiến của mình để giúp cho công ty Factor Việt Nam có cho mình những cái sản phẩm cũng như là những cái ờ, video bổ ích hơn và giúp được cho anh em giải quyết được ờ, những cái thắc mắc của mình. À, và ngoài ra anh em có thể đến là một trong hai cơ sở chính của công ty Factor Việt Nam. Nếu như anh em nào đang ở khu vực miền Bắc có thể đến gần bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, mà anh em có thể đến gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp tham tham quan tổng kho cũng như là test máy tại hai trụ sở chính của công ty Factor Việt Nam. Tôi cảm ơn toàn thể quý anh em khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng công ty Factor Việt Nam trong suốt khoảng thời gian qua. Xin kính chúc quý anh em khách hàng thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.